đây nhá tí nữa là là anh sẽ là xé cái bài của nó thấy chưa thì mình giả vờ là bài bài này bài rách rồi ừ. thì mình đổ bài khác vào thì em bảo bài vừa mua là em đưa bài này vào cho nó đánh nhá rồi, okay. còn còn máy anh đây thôi máy máy điện thoại ấy bài iphone 8 cao cấp nhất rồi không phải không phải lan tăn nữa về chia như nào nhỉ chia thì em phải lo chuyện đấy chia không phải rõ ràng ngay từ ban đầu đấy, ban đầu anh cho em 60 phần trăm Ôi thế thì được. Tí đi với anh là được, được, được, được, ok, 6 người Quan trọng là mình hợp tác được đấy, còn sau đấy xong ấy thì anh tí thì nhá để anh tí nhá rồi được ừ, bỏ vào túi xong đi anh đến trước rồi đến xong, cho đỡ ờ ok nhé. ok chơi gì đây cây đi cây đi cây gì à, chín cho nó nhanh nhá chả dạ, được riêng thì chơi cái nào nó cũng là tiền chứ mà dạ. riêng cây mà nhiều quá trúng cửa hai trăm hai trăm á trúng cửa năm trăm như hai trăm đánh với trẻ con là về nhà đánh mình bắt đầu tiên lúc nào cả tỷ bắt tay đó cho nó bỏ hợp tác nhỉ chơi chương nhá hay làm như nào đấy hết cả bát thì bát ăn suốt cả bát đúng rồi đừng bỏ mỗi người triệu đây vâng. ăn ai được thì ăn này ai ăn được thì làm chương này đó năm người đây rồi 17 bích 6 nhà đây 5 5 5 năm bảy nước năm đây ờ, tôi ra ờ đâu thứ bảy à ông bảy hơn khổ nhỉ thế là đấu này là sướng rồi có bốn này cái thì nhiên nói thấy là ăn tiền luôn chống cửa nó lắm này chống cửa 500 nhá thế thì lấy lại mình một triệu lúc này à, bốc cái đi 500 đi một triệu thế là tám là sáu bảy tám thêm cái cắt nhá để đấy cứ tiền vào cho gọn đi nhất bảy sáu người khổ không phải đếm đúng rồi ông là ông đánh trương từ cái thời mày mà cái quần búng chim ui sáu nước ừ. sáu sáu sáu bốn triệu rồi bảy bảy thì là giá cũng là đủ ăn rồi còn nhiều à. cái này là lan ba một tịt thì mày mới rồi gì mà rách cái này này rách chỉ dùng nặng nên đây chứ cần gì đấy rách kiểu gì đây ôi giời ván này thì đánh xong ván này đã ván này đã ôi dấu bài chưa gì đánh dấu khiếp thật bấm đây bài này rách này đánh gì vứt mẹ đi bài mới vừa đây đây mới chơi qua bóc ờ, à, đây đánh một này đánh bạc to đánh bài rách cái ta đánh cái gì đây xem nào không hai bài khác màu không được gì không, không được gì màu đỏ màu đen mà đây tôi bóc tôi bóc đây đây con móc đi lấy bật lửa đốt cho nhanh bật lửa đây bật lửa sau lưng này móc cái gì bật lửa sau lưng này đây đây đây, đây bỏ đây đây rồi ồ bật lửa sau lưng đây đây là được rồi bài mà không bóc nữa thì chơi với ai được một tịt à một tịt mà bài rách thế vậy một tịt phải là một tịt may mày mất tiền may gì tôi biết được cả tôi cứ chia bài trắng chiếu ăn tiền như còn kệ cơ ông như tôi phải ra với 6 triệu 5 triệu kia thì ai ai xin ai đấy trước được đối trẻ rồi à, đấy tròn thích cho bốc cái luôn không nếu đúng vòng bây giờ đến ông kia ông kia bốc ừ. thích làm gì nào đấy đâu đến ông này bốc chứ vừa bốc xong rồi này bốc đi xuống tiền đi để một chiếc đúc cái đi đúc cái thì đánh to to tí 12 Đốt. triệu cho nó máu đi một hai ba bốn đây này đây thì đây đánh triệu rưỡi thôi triệu rưỡi khởi động nhá đây là màn khởi động ừ. tí nữa có phần thi tăng tốc cơ thế mà ui ôi tròn rồi nhân đôi bốn nước tiền trừ hai áp cụ năm hai chết bốn còn chết là hai năm tít nhà kia tít bốn bốn chết <coughs> cái đỏ nha lên, mình có 500 trăm lúc cái rồi quá nhậu đó cũng là bán này tăng tốc lên một triệu triệu à người đẹp người đẹp không đấy hai triệu ừ, tính cái nhanh thế nhỉ tính cái nhanh hơn mình đây chuyên nghiệp cả đúng thế nhỉ toàn dân chuyên nghiệp cả dân chuyên nghiệp từng ờ, đi xe về bộ phải không ừ. <laughs> đi xe về bộ tám ai nhỉ biết ông nào cô đi chợ về bảy chín bảy từ cứ bình tĩnh bình tĩnh ai vào đã rồi rồi, rồi. rồi ông này đánh không cứ ngồi đánh rồi sao bao nhiêu rồi nhanh lên anh đâu cho cái mấy điểm thôi chuyện đủ chân rồi có tiền bỏ vào đây nắm đi không nhìn hết đi ôi ôi hỏng rồi người đẹp ơi tôi vào mở cửa anh liên tục nữa đấy thối hai triệu một thành hai này hai thành bốn này hai thành bốn ba thành sáu cái ngon ăn ngon cái ngon thế mình bảo là người đẹp bốc đang bài sinh nữa rồi chín nước kìa năm trăm thôi đen rồi có mấy trăm mà chơi được không đây ba cái cửa thoải mái xuống tiền ba triệu được Ké cửa cho cái đây, cái đây 500 đi. Em nhà bác. 50 nghìn. Được, ui giời, thêm giờ đấy. Cái gì đã gà rồi. 2 triệu nhá. Si Hanuk à? Ủa sở đến vẫn mình gốc cái thật. Ồ quên mất tôi không không anh thì 1 ờ, triệu nhá. 500 Bốn... chống cửa chống cửa 1 triệu. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Này cả. Mấy? 2 4 2 4 6 là ăn rồi sáu con trên cho này cho cũ đấy cho cũ đấy ờ. đã ra đi làm chồng tăng tốc lên 2 triệu Đấy, cái bóng đi Đấy, cái bóng làm chưa mà đây đây đây đây đây bóng cái mà đây bóng cháo gì cháo thì lần sau nhá sáu rồi đây xuống tiền xuống tiền xuống tiền một năm trăm đi em yêu em yêu em yêu hết rồi yêu anh không hai triệu rưỡi năm trăm chưa 3 triệu mất công đánh mất công thì ông đánh ba triệu rưỡi đây anh phải ngại em mà hết chưa 3 triệu ông xuống thêm tới 3 triệu rưỡi 4 triệu rưỡi đấy đủ chưa cái nó nhiều hết ông xuống bao nhiêu thì xuống cái đang lời đúng rồi cái này 2 triệu đúng không 2 triệu 1 triệu 4 triệu rưỡi mất công đánh 3 nữa bài 4 ăn cụ 4 ăn cụ 4 ăn cụ 6 đi Ôi 4 nó ăn mình rồi nhỉ Ăn được rồi Hỏng rồi Lỗ 5 lít 5 muốn ăn được bốn kia ăn trước bốn cái này mới dạ, bốn mới dạ. được ăn tám sợ thế nhở không biết tôi ăn hết làm giam này bốn triệu mày à rưỡi bốn triệu rưỡi hai triệu đỏ nha ăn bốn nhà giam ngon nhà thế là sướng rồi cái đó ngon nhà cái đỏ thế cái đỏ làm lấy về cũng lên làm cái bắt chẳng cái đánh vẫn to nhà cái đánh to không thì cái ăn đủ ừ. kệ quan tâm gì thôi năm trăm cái đỏ thôi nghe nhanh đấy bốc cái đi bốc ok đấu cơ Xuống tiền chưa? À, à đây 2 triệu Đó, đỏ đánh 500 Đó, như đánh 2 triệu một cái đánh to tí Rồi tôi hỏng là 4 kiếp rồi sáu, Ăn đi bảy tuổi, 7 tuổi bốn quên đặt tiền bảy tuổi Mình quên 4 có tiền bốn có tiền 965 5 2 triệu có tiền chín đỏ cái đỏ nhỉ cái thua cả lang đánh nhỏ con đánh bếp đấy ạ cái đỏ đấy thiếu tôi nữa nữa thiếu 500 à? nữa 500 nữa anh ơi ăn no quá quên à gái bốc đi đâu em bốc tôi bốc đây nào đây đây một triệu chín bảy tám chín lại đánh hai triệu ông này đánh gì đấy đen lắm yêu luôn đi được chưa nào anh một luôn cây nữa ông đánh cái chín là cây của anh tám nhỉ tám nữa nhỉ cây bốc bốn điểm rồi ngu rồi đéo quá được bảy điểm bốn điểm rồi bốn tìm tám tuổi tám tuổi cụ ơi hai triệu hai triệu hai triệu ô sợi bốn được ăn tịt luôn được củ rưỡi củ rưỡi khai thác cái tí kìa đèn thế chín tao lô cái đang đen mà tôi đen đấy Đấy dạ, đang đây anh đánh nhiều nhiều vào tí. Còn gì nữa à? Ra đâu rồi? Ra đâu rồi? 2 triệu. Đây. Đây. Bao kìa người đẹp kìa. 2 triệu 500 thôi. Em bốc đấy. Từ từ xuống tiền đi, xuống tiền bốc, xuống tiền đấy bao nhiêu bốc? Vừa lúc nãy 2 triệu rưỡi. Ừ. Chưa quên nhắc không thôi vậy. năm này đỏ này. à xuống đi. Một. Ui, trúng rồi luôn. Một. Một thì đánh tắt tay. 2 triệu rưỡi. Ngồi lùi vào cúi xuống. Ngồi xin lòng cái gì vào đây đấy chút chỗ này có đánh được không triệu ơi đúng tiền triệu rồi hai triệu rồi hai triệu tám điểm được rồi đủ ăn rồi hai triệu bảy ui thế cái này thì tính như nào nhỉ lên ba trời trời được quá thế chứ này mày đánh rô triệu rưỡi mày đánh có 500 trăm đánh triệu chết nữa được cái gì triệu thua nhiều cảm ơn tình yêu tình đẹp là tình giang dở em nhé tình đẹp là tình cảm phân. tình tình là tình không không là tình chẳng okay. tôi triệu rưỡi thôi ba luôn một rồi. hai từ từ ba bốn cái này bốn triệu được chưa rồi thế tay chưa mấy cái một triệu gì hai triệu hai triệu gì ba triệu được đánh có 500 thì được ba hàng năm mới nhục rồi này bốn triệu nhá dạ. con sáu rồi bảy nước hai cái này mà thua đánh sau đánh tám triệu đó rồi cảm ơn tình yêu Cảm ơn tình yêu đẹp gái. 3 chết. 10. 7 2 4 triệu nhân đôi. 10 10 cô ai đỡ được? 4 thành 8. Từ từ nào, 1 triệu này. 3 củ. Rồi, 1 Cái thua rồi, khả năng cái tiếng này thua. 2 triệu. Cho làm trơn luôn tôi cũng không biết làm trơn đâu. 3 triệu cứ phải từ từ. Cứ 8 triệu đi. Ừ. Càng hết nhỉ, tiếng đánh đậm đấy. Không quan tâm đâu. Không quan tâm đâu. Cái cái vừa bán đất. Ừ. 7 Em vừa bán đất tiền bao nhiêu? 8 triệu Sao? Tiếng này cái có con gỡ không? Gỡ thích đánh bao nhiêu đấy Gỡ tôi đánh cả gấp chạo luôn Gỡ nhất tình yêu 12 triệu luôn Thế đây ông bốc cái ông bốc đi Triệu rưỡi chỗ đấy đây đây này kia cũng đánh đâu đánh hai triệu luôn tôi đưa cái không nào có cái không tôi thích đánh ông mười đấy ba triệu năm chúc em ngon đấy cả 12 triệu luôn đấy năm đôi một đây là mấy 12 triệu vừa nãy ông đưa giam 4 triệu cộng 8 triệu 12 triệu Ấn không ngứa xong người đã nhá. Ừ, quên quên. Thôi, Kiểu, làm đi làm nốt bài này người ta nặng năm nhà kia cơ mà năm lùi một cơ mà năm lùi một cơ mà năm lùi một năm lùi hai năm lùi hai năm năm năm con hai con hai năm năm tám nước năm đây cái không không coi coi hay là lại này để đấy để đấy tám thì có chua hai triệu là tám tám thua này. hai triệu ui xịn nha cái như cả làng xin nhá xin xin xin xin nó quan tâm gì các ông đâu mà đấy bắt từ 8 kìa chín nó để lại rồi ông này chín thì tôi dâm tiền mà ông thu lấy à chín để lại cẳng đấy nhỉ căng chưa tám đỏ à một mười một tỷ rồi một mười một tỷ rồi hoặc là chín một chín một mười hoặc là tỷ một chín là một chín một chín một mười chứ cũng một mười một chín một tỷ nữa mười rồi mười rồi mười rồi mười ơi ba tỷ hai tư triệu quên muốn bảo nhân không nhân nhỉ? sao không nhân đánh tôi đánh ông gỡ ông nhân đi anh ơi cảm ơn nhá nhận nhiều người ta vẫn ăn nhân ở đây mình cũng tám mà ừ. Ờ. tư triệu mấy triệu đây quá nhỏ nhỉ hả 5 triệu một ăn được người đẹp hai ba mấy triệu ba bốn năm triệu một hai ba bốn năm lấy tuổi nhà giàu chứ ngày ba nháy lên ba nháy à? hai ba bốn năm năm hai triệu chết chết năm mươi một hai ba 4 5 rồi 3 triệu đi quá 1 Thế mày trả lại cái tí đánh 5 triệu luôn. Thừa thừa thừa 500 trả lại. Thừa 1 à, triệu. À, 1 triệu nữa. Ờ. Ok. Tiền. Đánh thoải mái thừa trả lại ngay. Cái em đừng làm giả thêm Ờ phải trả cái chứ. Không không, à, mời này bốc trả cái chứ bốc trả cái chứ mời bốc trả cái đúng không tôi không làm trương nhưng mà bốc phải bốc trả cái chứ đấy đấy ông thích bốc bốc đi cái đâu lại trả lại nó sáu triệu cái thì bao nhiêu tôi thích không bao nhiêu đánh luôn tám ông tám triệu này cứ xuống đánh trắng này ai thì đánh triệu rưỡi bốn triệu đi năm 10 triệu nhá. Thôi thôi đánh 8 triệu, 8 triệu là 8 triệu. 6 không tính nhân không đủ 7 8. Đấy. Nhân cho 3 ván. Cố lên. Chúc mừng người đẹp ăn anh tiếng này. Tiếng này 8 ờ, nước không ăn nữa nặng lật luôn. 5 tuổi. Đâu nó có để ý từ các ông mà cái để ý tôi chứ còn. 6. À? Áp cụ này. 5 vâng. nửa đời áp cụ hay lắm một tịt thì đừng có tương soi mình rồi sáu à cụ sáu bảy rồi. rồi rồi rồi lại 10 đéo được 10 chín. chín điểm đang xì 9 đang xì 5 còn thua rồi năm còn trả 7 rồi sáu còn ăn rồi Thế là người đẹp ăn được anh 3, 2, 9 3 củ, 3 củ lại tiếp 3 củ nhá Ô thế thừa với đến 9 triệu Đấy Ê Trung đầu cứ như tám ăn ba phát liền may không nhận hết bốn à, cái nhỉ bốn năm hai triệu rưỡi đây tóc trong bận ông vừa bóc à ông vừa bóc à đâu ông này vừa bóc mà ông đến lượt ông đấy là kêu ông bóc rồi đâu ông chưa bóc bóc giải chưa mà này xuống tiền chưa triệu rưỡi này ba triệu hai triệu này ba triệu này 4 triệu này. Hồi 5 triệu thôi. 5 triệu gì? Ừ. Hả? 5 triệu thôi, 5 6 triệu đi. Thôi 5 triệu thôi, hết tiền rồi. Ê, đủ chưa? Đang dây sợ luôn vào đâu sáu, luôn liều phát này chín đấy mấy sáu à sáu à à đây tám nhìn tầng mười nhìn hoa mắt tầng tám điểm nhân lên nhân lên mày thế mày thế mười mình nhân lên kìa nhân lên năm thành mười này tôi lại nhất này được cái lúc ba triệu thì một ba hai ba bốn năm năm thành mười này đen đấy nhở vậy thì cái nó mới có tiền mà đánh như cái này không đáng lắm rút nó ra lấy của nó mình rút nó cũng được thôi nghỉ thôi đi thôi không nghỉ máy nháy rồi máy giờ máy nháy rồi đánh một triệu rồi bốc cái đi người đẹp bốc cái đi đâu tôi chứ đây đây ai rồi được biến vào một hai ba đây này không tiền không tiền tiền đây ném nó đánh ba triệu thèm đếm nữa hậu kiểm một triệu à ừ. một triệu bật luôn thôi ba triệu nha ba triệu ba điểm năm này năm để xuống này không được ừ, dưới lại không được tay năm này tí bảy mấy đen tất cả đây tôi đen rồi người đẹp bóc cái đối sao kia nó đỡ cúi người xuống lòi hết cả veo rồi anh em mình khó thanh lắm đấy thế mới được cắn à, không được cắn thì con được nhìn đặt tiền đi đặt tiền đi cứ lo nhìn thôi hai triệu rưỡi nó hai triệu rưỡi đấy à ra bao nhiêu ăn được ba triệu đấy ăn được rồi xong bắt đầu là đánh thì đấy vừa nãy không cho tôi đánh như tám cho ăn cái này cho chết ngay tám này hai triệu rưỡi một triệu đúng không cho ăn cho ăn cho ăn hơn một triệu ấy cho nó thêm triệu nữa triệu tám tám tuổi một triệu hai triệu rưỡi đúng không ừ. Ờ. bóc cái giả chưa năm năm cái đâu Thôi nhá, nghỉ nhá, nghỉ ừ. ván nhá Bốc cái là trương này Ê, ông này làm trương này bốc đi Ông này bốc của mình hay được lắm 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu Triệu Đây triệu Đây Ông hết rồi à? Tôi hết rồi, đợi Rồi Tí nữa, tí nữa Cái đổi này Đi cái sao? 5 Đây thôi, 6 triệu đúng không? 6 triệu Thế không đánh đi Mà lấy triệu mười luôn kìa bỗng người tám điểm tám điểm là ăn được cái rồi cái chết cả làng rồi Nhìn cái mới bốn cũng đều ăn được nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh hai triệu một triệu một triệu một triệu ông này bốc cái là ông này bốc cái là mình kiểu dính được điểm cao Đấy, ông này 6 triệu không ừ. Bớt Gấp luôn Gấp cái Gấp triệu rồi Trao luôn 10 triệu thôi Không, nhà cái bốc thế này đánh bốn triệu đánh bao nhiêu nhà này đánh bao nhiêu bốn triệu luôn ông đánh bao nhiêu ông đánh bao nhiêu đấy 5 triệu này 3 triệu 6 4, 4 triệu, triệu. 5 triệu. triệu 6 triệu Đánh từ cây to to đi cho nào 8 triệu 9 triệu 10 triệu về 10 triệu. Tôi đánh 15 triệu xong tiếng này tôi tôi về luôn Nếu thắng thua tôi phải luôn coi như hòa tiền Nếu thua hòa tiền 1, 12, 13, 14, 15 Ông đánh 20 triệu được không nhân 16 17 mới đọc được rồi 8, 20 triệu công nhân 20 được chưa đấy đánh xong tiếng này thắng thua là nghỉ luôn coi như là hòa tiền nếu thua là hòa tiền không ừ. nhân nhá không nhân ừ. Ờ, không nhân mình lại 10 mẹ mất thì tiếc có ai cái cửa mình tím nhỉ ai hơn sơn tím nhỉ khống chế 10 triệu ông sơn à? cái hai ông gần nhau đỏ với nhau cái nhau hai triệu này tôi tôi chưa lên bài này tôi là thứ hai triệu đây gì ừ tôi hai triệu Sao lại nhà dạ này vứt vâng. vào đây hai triệu hai triệu đây đây đây, đây. tí nữa chia nhau tí nữa ừ. chia chưa dạ. đấy chưa rồi xong rồi đi có khi nào bán này sát không nhỉ tay mình đúng không ừ. tốt đẹp rồi đẹp rồi hỏng rồi hai nước bài sau thế này tôi nghỉ luôn nhá hai ba bốn bảy chín điểm cao thế chín điểm cơ chết hai nhà này chết kìa chín kìa chín này chết luôn chín sâu chết luôn Ờ, mình cũng bắt thằng chín nữa này đấy đặt rồi chín còn ăn thua thua rồi chín mà thua kìa mà chín ông kia lỗ vào kéo nhóc kéo nhóc ông mười nhà người ta một chín một mười rồi nhà người ta một chín một mười người ta dám bơ đồng bên mười này đấy mười rồi người ta tự tin thôi hai mươi triệu một chín một mười còn gì nữa công nhân công nhân công nhân ông khôn thế công nhân đỏ mà con làm cả bên nhà mình nữa hai ba năm nhá 9 điểm không được ăn 5 triệu này hai ba năm này cái vẫn được còn bên năm ai 10 triệu này không đỏ tôi rồi xong tiếng cuối nghỉ luôn về về à đi về thôi em ơi Đấy một tiếng thắng thua đến nghỉ mà đẹp đèn nhỉ Ừ, mới thế đừng nghỉ đừng nghỉ thôi có tiền không ăn mẹ hết từ đâu nếu còn toàn tiền cả anh em đang xem clip nhá thì vừa các bạn có xem được cái clip mình diễn mình đánh với mấy anh em của mình ấy thì như các bạn biết đi vào sân chơi để làm sao đưa một cái đồ nó là hiệu quả vào sân chơi mà anh em gặt hái được thành công mà anh em không để thua hay là anh em chơi mà anh em bịp người ta anh em không để lại cái tang tích gì đấy thì mình khuyên anh em nếu cái sân chơi của anh em nó ra tiền thì anh em nên lấy cái máy đánh bài anh em chơi cái máy đánh bài ấy, thì là nó ngụy trang mà không khác gì một con điện thoại bình thường các bạn đi vào sân chơi các bạn chơi ấy, các bạn nhìn qua đây nó không khác một con iPhone X bình thường đấy anh em có thể đưa vào sân chơi với anh em giành được chiến thắng cái máy này thì các bạn vẫn lắp sim các bạn nghe gọi hoàn toàn như bình thường anh em nhé khi đi chơi này anh em sẽ đeo cái tai nghe siêu nhỏ vào các bạn thấy đấy mình đi chơi đấy mình đã đeo cái tai nghe siêu nhỏ bằng cái hạt đỗ này vào trong lỗ tai thì không ai có thể biết được mà mình đang chơi bằng cái dụng cụ gì đấy và bài bài thì anh em chơi mẫu bài nào cũng được mình có thể cung cấp được cho anh em máy là phải đi theo bài đấy đây là cái bài mẫu bài của anh, người anh em ở bên đài loan anh ấy đặt đấy không khác gì bài ngoài quán bài ngoài chợ anh em nhé đấy, máy thì các bạn nắp sim các bạn nghe gọi như bình thường đấy mình bảo hành máy cho anh em là hai năm giờ mình sẽ thử cho anh em chế độ đó là chơi liêng hay là chơi ba cây binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em lích được hết đấy bao nhiêu nhà chơi cũng được khi mình thử máy thì mình bật lên như thế này thôi đấy còn khi đi vào sân chơi là anh em sẽ đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai máy nó sẽ báo cho anh em đấy anh em thấy chưa máy báo bài rất là nhanh đặt bài đâu cũng báo đấy mình đặt xuống phát máy máy nó báo ngay rồi đấy máy đó mình bỏ đi chín lá này ba này sáu này chín này mình chơi làm con hay làm cái gì bài mình cũng có thể giành chiến thắng nó là tuyệt đối anh em nhé đấy đây là mình chơi chế độ làm cái mình test thử cho anh em xem vài tiếng xong rồi sang chế độ làm con anh em nhớ là đây là mình thử máy mình bật màn hình lên cho anh em nhìn thôi còn khi đi chơi là anh em sẽ đeo tai nghe siêu nhỏ vào đấy máy báo một anh em thấy chưa báo rất là nhanh anh em nhé đặt bài dọc ngang gì máy nó cũng báo đây là con iphone xs max đấy bảy điểm lớn nhất ok chưa anh em iphone xs max anh em nhé nó rất là nhiều dòng máy anh em thích dòng iphone 11 cũng có đấy ba đấy đặt bài dọc ngang gì máy cũng báo này đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả mà anh em đi vào sân chơi cũng là tuyệt đối chín mười gì lại liêng rồi đấy anh em thấy chưa à đâu chín mười kem chín điểm không phải chín mười gì mắt mình lộn đấy giờ mình sẽ thử cho anh em cái chế độ làm con anh em làm con anh em vẫn có thể giành chiến thắng anh em nhé ba này đấy mình bỏ đi một thôi chia từ nhà này bài mình đây vẫn là bài lớn thì các bạn đi chơi các bạn làm con hay các bạn làm cái gì bài của các bạn vẫn cứ là bài lớn nhất đấy ok chưa anh em rất là tuyệt đối anh em nhé anh em vào sân chơi anh em cứ đưa được bài vào bài thì mình sẽ cung cấp cho anh em bài giống hệt bài chỗ anh em đang sử dụng một này thì mình sẽ chia luôn từ nhà này đấy, bài mình đây là bài lớn đấy những ván bài như này các bạn vì sao bài của mình nó lại bé hơn bài thằng này vì anh em thấy máy báo bỏ đi một nhưng chia từ nó nó lại là có cái cây này là nó 8 điểm này còn đúng ra cái cây của nó là cây này nó chỉ có hai điểm thôi bài mình 5 điểm là bài lớn nhất đấy nhưng mà mình phải đệm lên một lá vì chia từ nhà này thì cái bài lớn nó về bài mình được thì cái xác suất ăn của mình nó bị giảm đi mình chỉ còn 95 phần trăm thôi đấy nên là anh em phải hiểu được cái vấn đề là như thế anh em nhé một này đấy bỏ đi một lá chia từ mình mình là người lớn nhưng mà giờ chia từ thằng này mà mình bỏ đi một đá thì nó sẽ là thằng lớn nhất anh em nhé nên là mình phải đệm đi một đá để cái bài lớn nó về bài mình đấy nhưng cái xác suất ăn của mình nó bị giảm đi đấy những những ván như thế này thì nó chết với mình luôn anh em thấy chưa đấy JVK rất là hiệu quả thì anh em nào xem được cái clip của mình anh em cần cái sản phẩm này máy này thì các bạn vẫn lắp sim và các bạn nghe gọi như bình thường đấy lắp sim nghe gọi như bình thường anh em nhé anh em chơi bài nào cũng được liêng ba cây binh sập sáng thế nên miền nam thế nên miền bắc nó đều hỗ trợ được cho anh em rất là tuyệt đối 100% đấy iPhone rất là đẹp mình bảo hành cho anh em là hai năm nỗi đổi mới luôn không cần phải bảo hành đấy tai nghe thì mình sẽ tặng thêm một tai nghe và bài cho anh em để anh em đi chơi thì anh em cần cái sản phẩm này anh em cứ alo cho mình cái số điện thoại trên màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem clip em nghe anh